thánh thơ từ thiên đình bài số 38 cảnh báo toàn cầu điển giáng ngày 19 tháng 1 năm 2000 nhân loại con ơi thượng đế lần trên cảnh báo toàn cầu trong vài tháng tới các nước liên đới NATO sụp đổ những con mắn hổ tưởng nuốt được Nga nào ngờ chồng vó cúp đuôi về chuồng con ơi thế sự cho một ngòi nổ giếng ra rất gần bởi trời đã thấu tiếng kêu ngất trời của toàn nhân loại khi mà thế giới thế lực bạo tàn cùng các cường quốc độc tài độc chiếm lên tới đỉnh điểm thì đó là lúc ngòi nổ chiến tranh sẽ bùng như sóng vùi lấp toàn cầu mở đầu Trung Đông khi mà mắn hổ bắt đầu suy yếu thì người Do Thái phe phái Ả Rập vùng lên mạnh mẽ chúng cuộc được đà như xà gặp nước lấn ạt biển đông làm cho châu Á sóng trào dữ dội con ơi mọi sự trên quả địa cầu đang vào hồi kết trời sẽ phân định kẻ thắng người thua đấu chắn đấu tà cho nên con hãy an nhiên tự tại nhìn xem thế sự tới hồi kết thúc mặc cho thiên hạ đục nước béo cỏ con hãy an nhiên tâm không vọng tưởng chắn chắn làm ăn không dằn không giật lừa gạt miếu mô cướp của cướp tiền lấn áp người hiền thì mọi tái ương chiến tranh nhân họa rồi cũng quá mau nếu tâm an lành biết tu cầu nguyện thì đời an phước con cháu được nhờ họ hàng hướng lộc vào đời thượng ngân tới đây nước mỹ sẽ vào hồi kết vô cùng bi thương bởi vì chủ trương của chính thể mới đã đi sai lầm chẳng được lòng trời chẳng được lòng dân cho nên phải chịu cái kết đau lòng Việt Nam nhỏ bé, kinh tế phụ thuộc vào nước xung quanh. Cho nên chiến tranh nổ ra tới kỳ thì đó nạn đói ập tới cận kề cho nên ta thời nhắc nhở các con bây giờ là lúc tiết kiệm lương thực tiết kiệm đồ dùng tiết kiệm sức lực hạt thóc hạt ngô hạt giống rau trồng cất giữ thủ ký để khí cơ biến chín chăn nổ ra thì vẫn có cái để sống qua ngày mong lắm thay